máy thái tại à, khu Y quận 10 phước 3 và đây chính là căn nhà máy thái nha cả nhà rồi hôm nay toàn à, cứ quay đi quay là toàn quay quay trực tiếp cho cả nhà xem thì có thể xem lại và cái nhà mã thái này của chúng ta như thế này là chúng ta đi vào bên trong nha đó là phòng khách đây phòng khách nha cả nhà rồi chúng ta đi thẳng vào bên trong là như thế này à, phòng khách thì chỗ này có cái cầu thang rồi đây ra phía sau này ngay vị trí này là nhà bếp đây khu này là khu nhà bếp chỗ này là chỗ đỡ đỡ đỡ đỡ bếp này còn chỗ này chỗ rửa này sẽ có một cái phòng ngủ đây đây là phòng ngủ nha cả nhà à, đây là phòng ngủ rồi còn quay đi trực tiếp nha cả nhà xem thì cả nhà cứ xem trực tiếp còn nếu chưa xem được thì có thể là xem lại sau nha cả nhà rồi có phòng ngủ thì sẽ có phòng vệ sinh đây đây phòng vệ sinh rồi chúng ta sẽ ra khỏi phòng vệ sinh thì chúng ta sẽ ra sân sân sâu đây là sân sâu nha cả nhà sân sâu này chắc cũng uh, ờ, 2 mét 3 mét gì đó khá là rộng cả nhà xem thì hãy ờ, cho tầm một like nha rồi ở phía sau này chúng ta có cái lối thoát hiểm một mét nữa à, lối thoát hiểm một mét nữa Và ở phía sau kia là vị trí khác rồi hôm nay toàn sẽ livestream trực tiếp căn nhà luôn đó thì uh, hôm nay có bé em của toàn đi theo hỗ trợ toàn quay có bé em của toàn đó rồi bây giờ chúng ta review ở tầng dưới rồi đúng không bây giờ chúng ta lên để tầng trên thì sẽ bắt đầu từ cái cầu thang này đúng không chúng ta đi lên đi lên nha đó khi mà chúng ta đi lên thì chúng ta sẽ gặp một cái vị trí khoảng trống chỗ này đây khoảng trống chỗ này thì được lắp kính đồ khá là đẹp đây chúng ta tướng tướng từ trên chúng ta nhìn xuống à, lớp kính khá là đẹp à, chúng ta làm gì mệt nghĩ thì chúng ta lên bên này chúng ta nghỉ ngơi cũng được rồi thì à, bắt đầu từ khoáng này khi đi lên đi lên cầu thang thì chúng ta gặp khoáng này và chúng ta sẽ tiếp tục là chúng ta có một phòng ngủ à, chúng ta có một phòng ngủ ở đây đây hình như chưa có điện hay sao nói chung là điện là là là, là chưa chưa lắp vào tại vì chưa ở rồi Ờ, phòng ngủ xong rồi đúng không chúng ta tiếp tục đi thánh ở đây là trên lầu nha cả nhà chúng ta đi thánh này chúng ta sẽ thấy rồi phòng ngủ thứ hai à đây là phòng ngủ thứ hai ở trên lầu nha tầm mở cửa thôi được không à mở cửa được rồi nếu mà chúng ta mở cửa được thì chúng ta sẽ ngắm ra được uh, phía sau khá là đẹp đúng không cả nhà đó là phía sau nha rồi ở đây uh, ở đây cái nhà ở đây là phía sau thì cái nhà đấy thì sẽ có trụ điện này nhưng mà thì ở khu vực Mỹ Phước này á trụ điện sẽ được trồng ngay chỗ cái, cái vị trí mà ở giữa mà giữa hai căn nhà mà đối đích với nhau á giữa hai lô đất mà đối đích với nhau á thì mỗi căn sẽ có một mét lối thoát hiểm và như vậy thì hai hai căn mà đối đích với nhau thì sẽ có hai mét lối thoát hiểm nha cả nhà thì trụ điện sẽ được trồng ở đó ở đây ở đây người ta nuôi dịch luôn cả nhà hay không đó người ta nuôi dịch luôn này ở đây tại cái chỗ này rồi ở đây là khu Y của Mỹ Phước 3 Bến Cát Bình Dương nha cả nhà Rồi thì à, chúng ta có phòng ngủ xong rồi đúng không Rồi phòng ngủ xong thì chúng ta sẽ ra ngoài này à, Trên lầu sẽ có một toilet Đây là toilet này Đó là toilet ở trên lầu nha Rồi giá là 2 tỷ rưỡi nha cả nhà Bạn đi lên lầu hả à, đúng rồi bật điện được này cả nhà lúc nãy mình bật không được bây giờ bật được này chỗ này có điện nữa không em về đây đây là chúng ta nhìn ở phía chúng ta nhìn ra phía dưới khá là đẹp đúng không ạ à, chúng ta lùi lùi lùi lại đây, đây chúng ta đây. rồi và cái này là phòng ngủ này đó, phòng ngủ này khá là, là, là, là thiết kế như thế này cũng hợp lý đó cả nhà đây là nhà máy thái nha giá hai tỷ rưỡi rồi đây là phòng ngủ thứ hai này rất lâu nha cả nhà lúc này mình chưa bật điện được thì bây giờ mình bật điện ờ, mình chuyển đưa cho cả nhà Đó, đẹp chưa đẹp chưa quá đẹp đúng không các bạn nhà xem thì nhớ cho mình một like nha chia sẻ nha rồi đây là toilet cái tinh lòng này ta bật điện luôn đó đẹp chưa bằng tiếng lên là thấy à, đẹp liền cái gì đúng không cả nhà rồi toilet xong đó phòng ngủ thứ nhất phòng ngủ thứ hai ở trên lầu đây rồi đây là cái à, chỗ mà khoảng trống để chúng ta nghỉ ngơi chúng ta từ cầu thang này đúng không đó, cầu thang chúng ta đi xuống khá là đẹp mà giá chỉ có hai tỷ rưỡi thôi nha cả nhà chỉ có hai tỷ rưỡi thôi mà ở bình Phước Ba luôn nha cả nhà khu y luôn nha à, <laughs> thấy chưa khá đẹp đúng không đây là cái uh, trang trí ở phía trên uh, đèn trang trí đẹp uh, nhà cũng trang đẹp luôn đó thấy cả nhà thấy đẹp không rồi bức tường bên này cũng vậy khá là đẹp chúng ta có tiền chúng ta mua một kênh như thế này chúng ta ở thôi cũng là sung sướng lắm rồi à, rồi đây đúng không đây là toàn cảnh phía trong căn nhà khá là đẹp nhà máy thái à, phòng khách như thế này mình vừa mình à, vào nội thất nữa bàn ghế này kia nữa nhẹ nhẹ thôi rồi ở đây nội thất à, tương đối là cơ bản chúng ta vào nội thất nhẹ nhẹ nữa là đủ tiền 2 tỷ rưỡi chúng ta bỏ ra tầm khoảng cỡ 200 triệu mua nội thất ví dụ bằng gối này kia nữa là ok rồi rồi đây là căn nhà đây là phòng ngủ ở phía dưới đây phòng ngủ ở phía dưới đó căn nhà thấy không ạ khá đẹp đúng không ạ lúc này mình có review rồi rồi đây là phòng đây là toilet ở phía phía phía dưới dưới lòng rồi như thế này thì chúng ta đi ra hồi lát là chúng ta chỉ từ cái căn nhà này chúng ta từ căn nhà này chúng ta đi ờ, đi đi ở ờ, xung quanh xung quanh khu vực này chúng ta biết tức là kết nối ờ, giao thông cũng như là đường xá và cái đây là sân trước này cái nhà khá đẹp không ạ à? khá đẹp đúng không hello anh anh chủ nhà đi xem nhà hả tại phía trước ờ, khá đẹp đúng không cả nhà tắt điện hết chưa tắt cầu dao là ở đường rồi Vâng À. Ở nói em hả? Lên vay trong bé này. Còn làm vẫn lâu làm phút. Cậu biết hả? hả? Biết với em hả? Dạ, không biết. Ở vậy hả? Hôm nay gặp với ờ, gặp văn phòng công chứng suốt ngày. Vậy hả? Thời gian anh mà ra, ra phòng công chứng phú lúc nào vậy gặp À, ở sao, sao hôm nay lên đây? Lên đây xem đất hả? Nhà dưới này mà. Ừ. Vậy hả? đây còn nhà chỗ này anh em đi xem nhà hay sao xem kênh kênh mình đó là đang đi review review cho khách à review cho khách khách của bé này bé này là là là là là, là... chắc tru hả chắc tru thôi mình đi ngay mình đi với ờ, đi đi thôi đem mới lại nha mình đi á không ngờ lên trên này là gặp anh em ở Bình Phước bên <laughs> Đồng Phú thì đa số Mỹ Phước lên Đồng Phú là đi thấy nghe sao đúng chẳng qua là giờ đất chức hay quay về à. ở đây là có hai kênh nha cả nhà nhưng mà lúc nãy mình review một kênh thì kênh bên kia tương tự giống như vậy thôi bây giờ mình cứ mình đi thì ban đêm à, cũng đang đi xem nhà cho nên là mình cũng không nói được gì nhiều kiểu như ngại lâu ngày <laughs> gặp ngại <laughs> cái nhà kiểu vân ven người ta giống chị review ờ, hay, hay đây người ta đúng rồi đó. cái đó hả ừ. cũng uh, cái nhà phía trước chứ ờ, bốn uh, con trọ phía sau hả à? đây là chúng ta đi thắng tới đây là cái căn nhà mà vợ mình hay uh, hay hay đăng bài hay review như cả nhà cái lại quay không Mà cái ừ, số cái này bán rồi có bán rồi hả ừ, cái này rẻ đi ở chúng ta để phải chân này <laughs> giờ mình hay đăng nhưng mà bán rồi nha cả nhà sao xây cái kiểu đó ta cái bầu là nó hơi ấy à, từ cái nhà mà ra 10 phút tân vạn này cũng gần cả nhà cũng hợp lý á nhưng mà đất ở đây bao nhiêu rồi đô này tầm tỷ chín năm mươi quá đó hả rồi rẽ phải lên đường vành đai bốn ở đây là có tất một cái rẽ phải rồi em thường ám tưởng trái nhưng <laughs> thôi về ta, rồi ở đây là đường Mỹ phút Tân Hòa nha cả nhà cả nhà xem hãy bấm like chia sẻ và đăng ký kênh cho toàn nha sáng giờ toàn like uh, chắc cũng được ba người bốn người xem <laughs> nhưng không sao cả nhà có ta xem lại nha ờ, chắc uh, bây giờ là do đi đang đi làm á đúng không <laughs> phải không Hiền Vy chưa phải thổi địa nên là khách hàng chưa quen để trái nha anh để trái à vòng quay như thế này cũng hay nè trên đường mình đi á thì nó sẽ có những cái, cái vị trí hay là những cái gì à, ấy thì mình, mình nói luôn trong video đúng không ừ. à, nhiều lúc cái à, à, dụ kêu ví dụ như mà cái, cái lô đất hay căn nhà của mình vay mà khách hàng chưa chưa ưng thì trang trên đường này thì các khách hàng muốn mua khu vực nào đó hỏi mình à, à xong thì mình đi hỏi mình có nguồn ở bên này là bên này là có thể là một ừ, theo toàn dự đoán là một trung tâm thương mại và trên à, bản đồ cũng là trung tâm thương mại nhưng trung tâm thương mại ở đây thì có thể xây dựng là shop house ví dụ như bên kia cũng shop house cả nhà ở bên kia cũng là shop house cả nhà thấy không ạ à? rồi được hai người xem rồi <laughs> ai đang xem thì bấm like cho tàu nha bên này shop house của Bicamax nha cả nhà Bicamax này đang say này nó đã chữ shop house rồi bự luôn á rồi à, chúng ta ở phía trước này cái đường cắt ngang phía trước là đường DG5 và shop house nó nằm trên đường DG5 này với đường vành đai 4 này và đường Mỹ Phước Tân bạn, khá là đẹp chúng ta đi thắng là chúng ta sẽ ra ecolex từ shop hào này làm sao quay được quay lên này đó shop hào á đó đó shop hào đó cả nhà và chúng ta đi thắng này chúng ta đi thắng này chúng ta sẽ ra vòng xây ecolex chúng ta sẽ ra ecolect đợi đợi sát sát này này, này có lát à, siêu thị vừa luôn à là siêu thị con ừ. toàn đang phát trực tiếp này cả nhà cả nhà xem thì uh, like cho tàu nha còn uh, uh, ai mà đang có nhu cầu thì uh, gọi cho tàu số điện thoại là 0972 332 894 nha nếu mà chúng ta ở tại khu vực này mà chúng ta ở tại Ecolab luôn á khu vực ngay chỗ mà mà nhà biệt thự Ecolab đây thì chúng ta quá tuyệt vời rồi <laughs> Huyền Vi giờ là trùng Mỹ Phước ta đó Ai vậy? Trung Hoàng ai Trung Hoàng ai? À, thường Hoàng Thường Hoàng cái đợt mà mà anh nhờ em dẫn đi á thì à, đúng mà thường Hoàng đúng mà Hoàng nào em không nhớ chia sẻ đi thôi à, Trung ơi nói chung chứ phải hòn lộn <laughs> đây là một xe Ecolab này giờ này đất à, đồng phú nó ớ quá à, <laughs> đứng quá cho nên là phải về đây quay theo hiền quy ớ quá rồi nên phải theo hiền quy lại nữa rồi chúng ta sẽ đi ra à, quốc lộ 13 chúng ta ra quốc lộ 13 siêu thị Gold nha bên tay phải của chúng ta là cái uh, công viên mà công viên này à, nghe nói là mới làm lại này kia là người ta đi đi đi đi bộ hả đúng rồi, phố đi bộ phố đi bộ ở đây đúng không rất là đông luôn buổi tối ở đây đông kín à như vậy thì à, Bình Dương mình à, hiện tại mới làm được hai cái phố đi bộ đó là ừ, phố đi bộ ở Bạch Đằng như phố đi bộ ở đây là hai phố đi bộ Bến Cát ừ, chuẩn, chuẩn bị phát triển mạnh lắm cả nhà ai có tiền thì cứ mua nha còn không có tiền thì mua vùng sâu vùng xa vùng sâu vùng xa thì liên hệ cho toàn nha mà mua đây cũng liên hệ cho toàn nha chúng ta đi vào trong này dạo một xíu không dạo được không ta được dạo chắc dạo được rồi bây giờ chúng ta đi dạo ở ngoài này một xíu nha anh đi vòng ra qua đây nè anh vô đây nè ờ. à. Rồi đi vòng theo ra tí lại ra Ecolab à, ở siêu thị Gold luôn à Bên này là Ờ, cái nhà thấy không? Công viên này quá đã luôn hả cả nhà? Có bác vợ đứng luôn kìa. À, nhưng mà phố đi bộ thì mình đi bộ trong đó thôi chứ mình không được đi xe. Cho nên mình đi vòng vòng ngoài này mình ngắm thôi, còn nếu mà ừ. nếu mà cả nhà nào mà muốn mà toàn review phố đi bộ này á thì à, tối tuần ở lại xong rồi tuần qua đây tuần review được không cả nhà quá <laughs> quá được đúng không hai người nhà trung thành thế xem hai người trung thành là là là thằng trung á chắc nó đương nhiên rồi à, phải trung không không biết trung á kêu bạn trung thì sao <laughs> hả kêu bạn trung hay ờ, trung thành em kêu bạn trung cũng được mà ở <laughs> trên kia là cái gì chạy thẳng đi anh là ecolab đó anh à rồi bây giờ chạy lên Ecolac nha cả nhà hôm nay à, có thời gian cũng hơi rắn <laughs> cho nên lên Bình Dương gặp Thường Vi đó mà đi à, review những lô đất ở đây dạo này làm biến làm video rồi cho nên là cứ à, lên là phát trực tiếp thôi rồi cũng hay phát trực tiếp như thế này cũng vui ông rẽ trái ông vùng xoay rẽ trái ô Ecolac này đẹp nè ừ. nhưng mà không biết giá bao nhiêu xây 2 tỷ 8 3 tỷ tùy à như vậy thì sẽ dao động 2 tỷ 8 3 tỷ ở đây nếu mà mình có thời gian rảnh mình vào mình hỏi với mấy anh em sale này cũng được á nhưng mà thôi mình đi cái đã ba người xem rồi đã đúng rồi like như thế này là là là cứ ờ, có có nhiều người xem lắm á tại vì mình like chưa đúng giờ á cứ ưng mình like ưng mình like mình đi đâu mình like bốn người xem mà thấy chưa <laughs> mọi người xem thì à, cho mình một like nha nhắn cho mình một like đi hôm nay mình đi uh, chung là xanh bữa nay mình biết á, là cây xanh á, là hết xanh rồi đó nhưng mà mình cũng uh, vì uh, vì uh, sự uh, uh, ủng hộ của mọi người cũng như sự nhiệt tình của Hương Vy cho nên là mình uh, đi vòng vòng mình vay uh, video cho cả nhà à, mình livestream trực tiếp cho cả nhà và cái nhà xem này bấm like nha cái nhà like lên cái nhà chỉ cần like thôi là cũng được rồi cũng vui lắm rồi đây phía này có có cái siêu thị này có quán cà phê luôn này ở đây là khu biệt thự Ecolab nha rẽ đây là đây là cái này cái đúng không à? bữa giờ trung nào rảnh xuống thẳng tuyến nhậu rồi làm video đô đất xào mới mua được không anh được đây <laughs> siêu thị go này trung tâm siêu thị go này rồi ở đây là siêu thị go nha cả nhà ở cái nhà tháo siêu thị go không thấy chữ go không bao quanh ủa bao quanh từ đây tới đâu ra đấy đường vành đai bốn, vành đai bốn đấy chị à là bao quanh từ cái chỗ lúc nãy đấy vòng xe đó đây đây đây vòng ra hết răng ngoài quốc lộ 13 xong ra hết ờ, quốc lộ 14 13 à 13 đây là siêu thị Gold nha cả nhà bên kia là phố đi bộ đó à, phốt đi bộ bên kia à rồi nếu như mà ai mua đất ở đây thì sẽ là tuyệt vời nhưng mà đất nghĩ vị đất này chắc không ai bán đâu xây biệt thự đúng không xây biệt thự đó xây biệt thự đúng không như vậy thì siêu thị Gold là ở phía bên tay phải nha còn uh, biệt thự là bên tay trái nhưng mà cái này là biệt thự Vitamix xây chứ không phải mình xây đâu để, để xong quay một vòng trở lại tiếp à mình đẹp phái đây ơi. ở đây á theo mình à, theo ờ, Bicamax lâu rồi cho nên mình biết á là Bicamax nó sẽ có tầm nhìn tầm khoảng 5 năm 10 năm là ít còn tầm nhìn của Bicamax nếu như mà ấy thì tầm khoảng là 50 năm đó cả nhà thái ở siêu thị Gold này bao quanh nó chuẩn bị làm ngày xưa đâu đâu có biết đâu là quỹ đất gì đâu bây giờ mình vẹo phái luôn hả à, vẹo phái bây giờ bây giờ mình đang đi là đi một vòng của siêu thị Gold nha cả nhà một vòng của siêu thị Gold và ecolex đối diện bên trên là siêu thị Việt Đức nha đó, siêu thị Việt Đức nha cả nhà Đại học Việt Đức <laughs> Đại học Việt Đức <laughs> lộn lộn Đại học Việt Đức nha và ngay chỗ này là ngã tư uh, uh, ba con cò đúng rồi ngã tư ba con cò hay là ecolex ba con cò thì bên tay trái đây của chúng ta chúng ta sẽ vừa Sài Gòn còn bên tay phải này của chúng ta thì chúng ta sẽ vừa Bến Cát à, cũng như Bầu Bàng và chúng ta siêu thị con hiện tại đang bao quanh là từ cái vị trí này thì thắng là cái đi vòng xe lúc nãy á cái nhà xe mày like đi cái nhà ơi like đi like đi cái nhà like cho toàn có động lực không chia sẻ không được bấm chia sẻ nhiều người biết nha à, phía bên này là 10 phút ba nha cả nhà còn phía bên kia là 10 phút 4 và phía bên kia là đại học Việt Đức này rồi có căn nhà uh, nhà mấy tầng ta 4 tầng 5 tầng gì á mình nghĩ là 5 tầng á 1 2 3 4 5 ở dưới nó thành 6 từ trình nó là 6 6 tầng lận à, mình không biết giá nhưng mà chắc mình đó thì chắc cũng 90 ờ, tỷ quá một căn xây dựng lại hết trời trời cái bàn đây à đúng rồi đó đó về kia đó rồi mình đang đi một vòng tròn của siêu thị Gon nha cả nhà đó siêu thị Gon này người ta, ta bao quanh luôn rồi này có bán luôn này đại siêu thị go đại siêu thị go côm minh xuân là hàn quốc hả à rồi bây giờ chúng ta vào phái này quá phái không hay là đi nữa và chúng ta vào phái chúng ta thấy chữ ecolab thực bự không khu biệt thự ecolab à, ecolab thực bự luôn hay nhà phải không đường vào khu biệt thự rồi cả nhà thấy này siêu thị đây bự lắm nha cả nhà to lắm bao quanh mà nguyên ờ, hai con đường như thế này bên này quán cà phê bự luôn này meli Coffee meli Coffee nói chung là chỗ này thì có tiền thì mua nha nếu mà mua được biệt thự thì tốt mà không có tiền thì mua vòng ven còn được trong khu là khu y khu gì khu này là khu gì khu này khu hát Ecolec là cô hát hả? Cái nhà thấy không ạ? Eco đây là siêu thị Gon này cả nhà. Go go. Gon go. Gon hay là go? go. <laughs> siêu thị go. Go. Để thẳng là ra về công viên. Khá là đẹp đúng không cả nhà? Cái uh, biệt thự này là toàn dưới hiền viên cũng vô một lần rồi này vô trong này ăn uống ờ, bơi bơi bơi miễn phí luôn nha cả nhà ừ, đúng là đại gia nó có khác ở bên này có cho siêu thị uh, ờ, mini này có mắt này. À, ờ, có sân tennis này chung là mình có tiền thì mình ở đây là đúng rồi mà không có tiền mình ở xa xa cũng được không sao đúng không cả nhà khi nào mình có tiền thì mình vào mình ở sao cũng được không sao hết cả nhà ai mà có ờ, muốn mua ờ, nhà hay mua đất ở đây thì cứ ờ, gọi cho toàn nha số điện thoại là 0972 332 894 nha sao bây giờ không có <laughs> nó biết rồi sao mọi người xem là cho tôi một like nha <laughs> <laughs> cười thôi cờ tuần lắng lan chiếu nữa đi để trái để à, phải đó phía trước này là đang xây biệt thự khu biệt thự luôn khu biệt thự ecolec luôn ừ. nói chung là ở đây là tàu biệt thự thôi ở đây là tàu biệt thự thôi nha cả nhà cái nhà xem sao cũng được nha nhưng mà xem này cả nhà cho tàu một like nha chia sẻ một cái con nha còn đi à, một vòng của à, khu à, đó, khu này là gọi là khu Ecolec và khu siêu thị Gon chuẩn bị xây dựng đó. cho nên nó là tổng review cơ bản như thế này để cả nhà biết được là ở đây nó sẽ có những con đường như thế nào phát triển như thế nào và về tương lai thì xây dựng như thế nào là chúng ta mua chúng ta mua thì chúng ta nên mua như thế nào và chúng ta ở và chúng ta đầu tư à, nếu như toàn mà mua có tiền nha thì toàn sẽ mua vào đây toàn mua ở nhưng mà hiện tại là chưa ờ, đủ tiền đó mà mua biệt thự ở trong này khi nào mà toàn làm được nhiều tiền á toàn chỉ vào đây còn trong kia là phố đi bộ thì à, phố đi bộ này thì chắc là nếu mà toàn ở lại đây thì toàn sẽ ra đây toàn review đó, cho cả nhà vào ban đêm đây là khá mắc mẻ vị trí này khá mắc mẻ vì chúng ta đi đâu trái phải chúng ta đi trái ha trái về khu L về nhà em và bây giờ chúng ta sẽ để trái này à, theo đường đây là đường ờ, đường là đường gì NE2 đó còn gọi là đường vành đai 4 nha cả nhà còn gọi là đường vành đai 4 nha và chúng ta đi thẳng ờ, chỗ kia là phục xây Ecolex giữa vành đai 4 và đường DL14 khá là đẹp đúng không cả nhà cầm nhà này nó có Ecolex <laughs> ba người bốn người lên đây được không một người <laughs> xem này bấm like nha cả nhà like like và chia sẻ nha cả nhà để có động lực nữa mà quay được nhiều video hơn nha cả nhà ơi rồi hiện tại thì chúng ta đang uh, di chuyển đến uh, Ecolab thì chúng kia xíu còn còn lên không ừ. hả không vừa luôn đúng không là đi khu nào cho ta hình dung rồi thì chúng ta đi đường DE2 thì chúng ta tới vòng xe này chúng ta rẽ phải thì chúng ta sẽ vào đường DL14 đó và chúng ta đang vào đường DL14 này cả nhà và trên đường DL14 này thì là khu L như vậy thì ở đây cái nhà thái này buôn bán kinh doanh cũng khá là đông này đó cái nhà thái không ạ kinh doanh buôn bán khá đông nha khá là sầm mức ở đây có bán cà phê luôn này phía bên trái này cũng có cái uh, cà phê nhỏ bán cà phê nhỏ vậy thấy uh, ờ, nhiều tiền lắm á rồi đây là uh, gọi là uh, vào buổi chiều vào lúc 5 giờ chiều trên đường DL14 à, dân cư uh, di chuyển cũng như là dân cư đi lại khá là đông và những lô đất ở trên DL14 này cũng khá là à, khá là tiềm năng chúng ta mua thì chúng ta có thể đầu tư mở kinh doanh luôn đều được nha cả nhà và thì à, còn xin à, kết thúc buổi livestream tại đây cả nhà xem thì à, cả nhà nhớ cho toàn một like một chia sẻ và một đăng ký kênh còn bây giờ toàn à, xin kết thúc và toàn sẽ à, đi vào nhà rồi xin chào mọi người gặp lại cả nhà vào video sau ạ à.